người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em thấy lúc đi về bên ấy có xa anh. có chăng sự tự do em nói với anh không như anh sẽ anh là nơi em thích khi đến không thì đi người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em thấy lúc đi về bên ấy có xa lạnh còn trang sự tự do em nói với anh không như anh xem anh lạc lối em thích khi đến không thì on your sẽ là lựa chọn từ trôi của em thì em hãy bước đi về bên anh có xa lạnh có chăng do em nói với anh không như ý em sẽ may lạc nơi em thích khi đến không thì